nhảy ra đi nhảy vô đi nhảy ra đi nhảy vô đi nhảy ra đi nhảy vô đi nhảy ra đi nhảy vô đi nhào lộn đi nhảy ra đi nhảy vô này nhào lộn đi nhảy ra đi nhảy vô đi nhào lộn đi nhảy ra đi tốt lắm chuẩn bị về đường sống nha con